cái anh đi em đi bán là các phải đem giấy tờ không có đem giấy tờ đi là cái công an nó nó bắt thế này giờ bà, bà, bà, bà cậu ờ, sao để ờ, quay clip lại cho thì em à, thì à, em cũng đi mượn tiền nó cho bà già đi chích à vậy hả rồi à, hổng vậy có ai tới hỗ trợ cho anh cái gì không à, có, em cứ bán vòng người cho trăm hai trăm à vậy hả con con, cái clip qua nó là cái bà con thấy bà cho trăm hai trăm vòng vòng ở đường lê lê nhân lương này với, với, với dài dài trên cầu cầu bạch dơi á không giờ thuốc bán thuốc ở dưới đó luôn hả ở bên ờ, phú lễ hả à, đình phú lợi xuống đó với long hậu nữa à, có cái chị với chị à, dạ, dạ, coi có cái clip gia đình anh đó mà em em em thấy à, tội nghiệp quá thấy thấy thấy, thấy thương em coi mà em khóc luôn có thấy mà sao biết anh cái cái coi ở trên mạng mà, cái... mà là hổm dài à, từ hồi em tới đây giờ có ai tới với anh không không, không không ai tới hả có một mình mình anh là anh cho một triệu tới giờ luôn vậy hả anh cũng cũng cỡ ờ, ba tháng có hàng ba tháng rồi ba tháng có rồi giờ bữa nay bán bánh tét đó là được bao nhiêu lời được bao nhiêu vậy cái cái bữa nay em bán ấy bữa nay còn quá trời anh dạ sao nay bán ấy vậy cái cái số món mà hàng bán không được sao nay không có không nghe giao không nghe bánh tét không có cái lo à giao cái lo đâu có hay cái giọng dạ, của anh mới hay à, dạ, giọng miệng mới hay à giao bằng cái giọng nó mới hay chứ rồi, rồi. Và dài à. dạ, có người à, cũng à, em cũng nhắn người ta đó dạ. ta cũng có lợi ích tiền hỗ trợ cho anh mà tính bữa nay ngày mai mới ghé dạ. bữa nay đi chùa dạ thì, dạ, vâng. anh đi bán đây thấy cô kêu á à kêu thì có hổm có người hỗ trợ anh đó à. là là cổ mới kêu anh lại đây thì ghé ờ, là, đâu có biết nhà tôi đó đó phải không không biết em đi bán vậy chứ nhà em nhà anh em còn biết à, thì ờ, đối diện chị nâu nè à. chị nâu chị, chị, tím nhà này là nhà chị nâu bên kia dạ. đây là nhà của chị bé bán bê tít hồi xưa nhớ không à. đây chị tiếp bên này nhà chị nâu hồi xưa là bán đồ tập quán đây bán chè đây ờ, rồi bà chị sao bà chị đúng khỏe không bà chị bán mệt hoài anh ơi dạ cũng tìm như bị khối u tử cung mà hoài khối u tử cung rồi ông cụ ông cụ ông ba nữa ông cụ rồi ông cũng có cái cái phổi đó, à, thì ông cũng mệt mệt hoài thở thở hoài bị uh, phổi là bị bị gì viêm phổi bị viêm phổi mãn tính viêm phổi mãn tính hả à, rồi à, để nhà vậy chịu chịu thôi chứ đâu có à, chịu luôn chịu luôn ví dụ à, em đi lấy thuốc từ thiện tầm bậy bạ cho ông uống vậy thôi à. thuốc bên thì hiện đã cho các bạn màu cho bạn uống mà sao uống uống từ thiện sao đợi, vô đi à, đi vô qua, qua à, kiếm chỗ nào mà nó có các à, thuốc đúng đó, mình mua mình cái đó là ba em phải qua bên bệnh viện Nguyễn Tri Phương à. hồi tại vì hồi trước là ba em chị bên bệnh viện Nguyễn Tri Phương ừ. rồi ông ông em ông em đang có làm không ông em có ông em mới đi làm nữa hả bữa ba, ba, lúc lúc làm lúc nghỉ về nhà coi bà già với bà chị bệnh thì yếu bà đâu có làm được thì có mình nó nó nhà nó chăm sóc nó khỏe nó chăm sóc cả chứ không được còn em em đi bán thì kiếm tiền mất tiền nhà tiền ăn tiền uống tiền thuốc men chích thuốc giờ hổm giờ thiếu uh, tiền nhà đó giờ, giờ, giờ, giờ ta không có đòi hả không quen tao biết mà biết ông già bà già bệnh không không có gì ví dụ ừ. em đi bán nhà ví dụ uh, lời bao nhiêu thì đóng góp vô ví dụ đưa 500 hay triệu cho tao xài nhiều lần nếu dùng cứ ba tháng là ba triệu chín bây giờ dù có lần triệu em đưa bảy triệu trừ giá còn hai triệu chín hay một triệu chín vậy đó vậy đó cứ từ từ người ta người ta cũng rộng rãi cái nỗi nào thì à, hôm nay cũng như là em ở đây em muốn quay clip này lại à, để dành khi em đăng trên mạng đó giống như là người ta coi được thì ta gặp anh ở đâu ta hỗ trợ cho anh tới đó thì ví dụ như là anh để anh tâm sự em tâm sự với anh cho anh nhiều, nhiều xíu anh có thể người ta biết được hoàn cảnh của anh á ta tới ta, ta ví dụ người ta không có tới tại cái kênh của em á thì cũng ít ít ai xem á cho nên không có người xem cũng có người coi cũng người ừ à, thì đó thành ra nó nó, nó ít có ai biết đến anh thì cũng như hôm nay quay lại để chỉ đăng lên được chạy ờ, cứ làm được cái gì thì làm còn đăng ví dụ ai hỗ trợ được thì hỗ trợ ha và đi bữa nay là đi bán à, từ ở bên đó từ bên bình chánh chạy qua bên này cầu Bà Địa, Bà Địa đánh vòng này. Rồi là... lát em xuống với, à, với Long Hậu. Bán hết mới về hả? Ờ, bán hết về. Bên Long Hậu là thường qua bên Tân Kim. Qua Tân Kim luôn. Qua phà Tân Kim. Đi qua phà mới lãi luôn hả? Qua phà Tân Kim đi tùm lum á. Là bán không hết phải đi vậy đó. Ờ, cũng phải đi đi cho hết rồi. À, một một đòn bánh thét vậy là anh bán bao nhiêu? À? Nó tùy theo anh. Đòn nhỏ mười hai ngàn rồi. 12 ngàn đòn hả? Cũng rẻ. Đòn lớn là 30. Đòn, đòn lớn là có nào? à đồng bự đó là ba chục hả bên ít thì sáu ngàn bên ít lạnh năm ngàn mấy sáu ngàn là có ngàn là một một đòn vậy là là bao nhiêu tiền cái bánh ít thì là được có ngàn thôi còn bánh chắc lớn là được hai còn cái bánh ú thì một chục cả lời được hai cái ừ. chục mười hai dù trăm ngàn bán trăm hai ngàn là được hai hai hai chục ngàn hai chục ngàn là à, bình quân là một một một cái xe như vậy là, là bán là bao, bao nhiêu tiền thì thì hôm em nói anh đó mà một xe vậy là 300 ngàn một ngày là kiếm 300 ngàn ba trăm ngàn ba ba ba mươi ngàn nghỉ ít đó, là tiền lời tiền lời ba trăm ngàn hay là vốn luôn tiền lời 300 ngàn nhưng mà bán 30 ngày là nghỉ ít 20 ngày còn có ừ, cũng được nghiệp ha nếu mà có đủ sức khỏe bán cũng có tiền chứ ha đúng đúng rồi em bệnh đây là rồi um, trước chị nâu cũng đây 16 17 năm rồi mà bị động kinh đây 16 17 năm rồi ở em cứ ngủ đêm mới sáng thì họ thà em chết chết cho rồi một một là là chai thuốc diệt cỏ rồi hai nữa là cái treo cổ rồi xong rồi ừ. có bây giờ có mình em lo em mệt quá lo không nổi luôn bây giờ thiếu hụt à. thiếu hụt ừ, thiếu lên thiếu xuống hoài cứ đi mượn tiền mượn cứ kẹp qua hội ông tổ trưởng á năm trăm hai triệu gì đó, đó. Dạ. ông ông tổ trưởng khu dân phố hả ông phố hả phố là ổng ổng ổng cho hay là mình mượn ổng không có mượn mượn dạng như ổng cho mượn nhưng mà không có lấy lời à, dạ. dạng như giúp giúp giúp ờ, giúp thôi ờ, vô là như anh thấy với em hoàn cảnh khổ anh giúp cho em thôi rồi ổng ờ, cho mượn thì ổng có nói cho anh là trả không hay là nào có tiền mới trả không thí dụ mà em có kẹt hay vụ 10 ngày hay 15 ngày hay 10 năm ngày hay tuần lại gì khó trả làm sao nó sao tất nhiên là em mượn ổng 1 triệu ví dụ 10 ngày em có tiền em trả em gom vô em trả ví dụ 5 ngày ví dụ em mượn 500 năm ngày em gom vô em trả không à, tại giống như ông cũng lấy lời à. đúng rồi từ khi ổng cũng tốt ổng trong ờ, ổng mà ổng có đòi thì cũng cũng đỡ cho anh ha thì ông thấy hoàn cảnh khổ thì ông già khổ vậy đó rồi giờ ông ông em ông em ổng ổng ờ, đi làm có phụ cho, cho anh không có chứ à. mà ông làm cái nghề gì ta quên rồi làm hồ làm hồ á làm phần là là được một tuần là em nó nó phụ cho em là một triệu là một tháng là 4 triệu tháng? nếu mà làm thì hãng phụ cho em 4 triệu 4 triệu 4 triệu trong khi đó là em lo tiền thuốc cho má em là không đủ với ba em không đủ Đúng rồi. kể cả luôn em với kể cả bà chị em thì một mình Cũng là một mình em mà mà mà nuôi tới bốn người bệnh một mình nuôi bốn người bệnh bởi vì mất khổ lắm hai, thì em hai. bữa hổm em nói với anh rồi mà bên nội thì không không hoài á chết hết giáo rồi thì còn mình mai nó còn Rồi bên còn, ngoài còn bên, bên, bên ngoại sao bên ngoại thì, thì nó, nó nó không có dòng nó giá à. cái vụ nó có dư thì nó cho 500 ngàn nó chửi lắm nó Thế... chửi nó chửi nó chửi cũng tốt luôn hả dạ. dạ, bán ờ, cả nhà cũng về từ nhà thì ờ uh, em bữa nào bán hết sớm bữa nào hết sớm hết đó là hết là bao, bao nhiêu giờ mấy giờ em không biết nó vô chừng không mà bữa nào có một bữa nào mà sớm nhất là là khi 12 giờ 12 giờ trưa khi 1 giờ tới 2 giờ không chừng khi 3 giờ 4 giờ không chừng là bánh tét là lãnh à, lãnh của người ta em lãnh của lãnh lãnh từ xưa vào phải không lãnh từ xưa à, xưa giờ mà bán người người ta có để cho anh trẻ anh gì khác không hả người ta anh lấy lại cái mối này á là có người ta có để trẻ cho anh thân người khác không ha bằng bằng nhau à không có cái món này nó rẻ hơn người ta mấy món kia này nó mắc hơn tức là cái chủ à, bánh tét này bỏ cho anh rẻ hơn người ta kiếm phải không đúng rồi bán là phải giúp đỡ cho anh chứ để khi à, bán là ít cái, cái anh đi à, em đi bán là cái phải đem giấy tờ không có đem giấy tờ đi là cái công an nó nó bắt cái vậy cái mình bệnh mà mình bệnh mình phải đem giấy tờ đi à, à cái giấy tờ bệnh viện đó phải không rồi cái giấy tờ bệnh viện á cái cái giấy động kinh đó à đi phải đem theo vậy đó à, đem theo chứ không cái không có đem theo cái là là là công an nó nói mình vợ mạo à, là à. cái cái cái nó bắt á nó à, cái, nó bắt nè không cái này là cái gì đấy cái giấy ờ, tâm thần á của em á tâm thần luôn hả ờ tâm thần hả có giấy ờ, giấy của bác sĩ mà bốn bốn cái bốn hội đồng ký luôn á cái bốn con bác sĩ ký luôn á rồi dạ vâng. cái bốn cái bốn ông luôn á là một hai là giờ đây ba là đây bốn à. có cái bốn hội đồng luôn là cái này là bệnh lâu chưa em bệnh này mười bảy à, mười sáu mười bảy năm rồi mà mười sáu mười bảy năm rồi phải đi phải đem theo giấy ra hả ờ, em đi cấp những cái lỡ mà mà mà, mà, có giật giật thì ta chở vô bệnh viện dùng à, là ta lấy cái này hả không vô chở vô nhà mẹ hai lần phải không thì xe có phú từ đây nó chở đi nó ăn hết 400 ngàn xe rồi ai ai trả cái tiền đó công an nó điện rồi em lấy tiền bánh đem cả đóng tiền xe phú dạ chứ cái đâu ai cho đâu dạ. bữa nào ờ, hên em sao bữa nào xui nó giật thì phải chịu thôi bữa nào nó giật như vậy là bữa nào mất tiền không cũng có ừ, ta lấy tiền luôn hả cái người nào quen biết đó thì nó không lấy còn người lạ lạ lấy dạ hả? như cũng có mấy người mà mà nó không nó không nó không được tốt ví dụ em nằm về giật giật giật vậy nè dây tiền giờ đấy vậy em đâu biết à, vậy hả? lúc giật đó rồi dây tiền kinh nè nó căng thẳng giống như trong bóng giờ em đâu biết đâu tiền bạc không có biết luôn á giờ đâu à, người đó mới điện cho công an công an ở xã nhân đức nè rồi mới chở vô bệnh viện quận như vậy. Nó vậy đó dạ. ví như là nó, nó giật nó, nó giật bất tử vậy chứ nó không có nó, nó, nó vô chừng không rồi à? nó nửa đêm nó cũng dừng nữa mà nhưng là trước khi dừng nó có triệu chứng gì không hay là mình biết trước không hay là hay là nó, bung ra nó bật vậy là biết trước biết trước nhưng mà mình khó khăn quá mình phải đi bán không đi bán không thấy là anh trên đường anh đi á trên đường anh đi mà trước khi nó giật nó biết trước hay là nó làm đại vậy à biết trước biết trước nhưng mà nó lên cơn là mình xéo tay không kịp à coi như là cái động kinh này là mình không vô vô phương á cái không biết được cái nửa đêm đang là ngủ chung với thằng em á nó cũng giật đó hôm bữa tưởng nó chết nó không có thằng em mà chết cái thằng làm hồ á không có nó là chết khổ lắm anh ơi mình em nuôi giờ tôi có bốn người khổ lắm giờ các cô chú mạnh thường quân mà có cho cái số tiền nó em cũng để em lo thuốc cho ba má em em cho anh này em có chị nâu hồi xưa biết không ờ, em em chị nâu em em út chị nâu à, em út người chị nâu tại không gặp chị nâu gặp chị nâu bà thấy bà cho tiền em hoài bà nâu lát ờ, xong rồi em tâm sự với anh rồi lát em điện cho bà ra coi bà có hỗ trợ không chị tím không chị nâu chị mà có ẩm cho em em kêu chị nâu mà chứ không kêu chị à, tím chị đó chị bán chè xưa chị bán chè xưa đúng rồi chị nâu á em kêu chị nâu không kêu chị tím em đi ngoài đường gặp bả là bả lắp tiền với cho hoài hả à bây giờ dạng như là ờ, giao bánh tét đâu có nổi nữa hả giao nổi nó nổi hả nè cái hỏng em này giờ nó nổi tùm lum là sao vậy chưa đi khám được mà có cái bị gì vậy bác sĩ nói bị ờ, viêm họng mà mấy bữa nay ờ, cái lưỡi hàng cái lưỡi hai lưỡi ở trong á ừ. không nó nổ cục cục cục quá trời luôn mà em chui đi khám bệnh luôn á có cái ông làm bệnh viện hai chồng bác sĩ bác sĩ bệnh viện cho vậy á hai ông nó cũng hay lắm đó mà nó đi theo ổng là phải đi theo dõi đúng một tuần lễ chứ đi chích một ngày hai ngày cũng hết mà lên ổng tiền quá lên ổng là là, là cái hai trăm rưỡi chú mũi là hai trăm rưỡi với thuốc luôn hai trăm rưỡi mà đi chích tuần lễ bán ờ, là mấy chục năm rồi mà cũng không có, có, có, có phát triển nổi ha xưa là ba với mẹ của anh đó là bệnh lâu chưa ba ba ba em thì uh, ông yếu lắm từ hồi đó giờ ông gì mà giao á à. ông cũng yếu lắm yếu từ nhỏ lớn giờ chị có một mình má em là gồng thôi một mình má em mà nuôi tới bảy người con bởi giờ khổ lắm mấy người con sao trong gia đình thấy bốn người mà mấy người mà mấy người kia có gia đình à, không, hỗ trợ cho anh được gì có gia đình người nào cũng khổ người nào khổ à nè cái là anh minh anh minh cảm ơn anh minh ảnh à, hỗ trợ cho anh hai trăm rồi ờ, cảm ơn em của chị nông á ờ, em đó mình em bởi khổ lắm mấy bà chị có chồng cũng khổ như bà là cũng có công an việc làm gì không mấy bà chị á ở dưới quê quê ở đâu lận quê với hậu giang à, hậu giang cũng khổ lắm đi cạo điều á mình từng lại có có ờ, một ngày là cả cạo tính ngày cạo ngày cạo đêm ngày có 15 ngàn cạo ngày của đêm ngày 15 ngàn hả giờ ông tây nuôi ba đứa con thì làm sao đi làm con còn nhỏ dưới quê dưới quê khổ lắm ở dưới quê hậu giang mà cạo gì cạo cao su hả cạo đều cạo đều cạo cái ờ, điều mình cạo vỏ ra cạo đều lãnh ờ, của nhà tư mình lãnh về mình cạo vỏ ừ. là chỉ có một mình anh là lên cái này thôi Ủa mình em với bà chị đó là em sống từ nhỏ đến lớn giờ ở quận 8 Để sống từ nhỏ đến lớn giờ quận 8 rồi là quê Hậu Giang không có quê là quê của nhỏ em ở bên nhà bác tôi á bên gia đình tôi gia má em á Phú Dân á Trong quán cơm không đồng á Sao biết quán đó ghé? Em vô đây mang quại gì Vô đó là... À, cái chị gì có tật mà đi xe lăn á à, đó là cũng giúp đỡ mấy người nghèo dữ lắm á Dạ, đậu hẩm có bạn có giúp đỡ không? Không, em đâu có, em chắc bạn không biết em đâu ừ. Mà em vô em ăn hai ba lần em không gặp bà Không, thì đó, cái bà đó là bà Tên thật của bà là Trần Ngọc Thúy đúng rồi chị thúy đúng rồi chị thúy mà nhưng là cái, bả cái tên... bà cho tiền xây nhà tình thương quá trời luôn á ờ à, bả dư huệ tên là tên Diệu Huệ Diệu Huệ hả ừ. tên trong trong pháp danh của bà là Diệu Huệ mà nhưng à. là bà tên Trần Ngọc Thúy à, à ở ngoài chị Thúy Thúy trong cái nhóm đó, cho nhà tình thương á à. à là bên nhóm Phúc và trong Tu là ở đầu cái nhóm là đầu, đầu. nhóm Phúc và trong Tu là bà là trưởng nhóm đó à là cái bà đó là bà đi phía lan này bà trưởng nhóm mà hả cái chị mà thằng tật tật á à chị tật tật á à. à, trưởng nhóm à, từ thiện á à nhóm từ thiện thì không về à, qua bển gặp mà chỉ sao không không không không à, kia chỉ hỗ trợ cho cái cái anh gì mà lúc trước anh đi bán đồ ở bên quốc điện á anh cũng nói em anh, anh biết em mà biết em mười mấy năm hai chục năm rồi mà anh nào cái anh mà đi bán hồi xưa đi bán ờ, đồ ờ, bán cái đồ bông bóng à... Cái anh mà để xe ba bánh á bây giờ anh tu chú, chú, chú tư ở ờ, chú tư chú tư ông bán hai bên bước bên phước điện còn phước điện á bán trong cái chùa á biết biết anh không biết trời biết em biết mười mấy năm nói, nói anh thông quay lên cái clip của em thấy gia đình khổ quá thấy thương quá trời chú tư hả dạ. ừ hôm bữa em vô em ăn cơm gặp chú tư mà mà chú có nói anh vậy hả ờ à ờ nói thấy bà giàu khổ quá thấy bà tội nghiệp quá à, thấy dạ. bà thấy bà thấy thương quá trời chú tư chú tư bây giờ bà là ờ, ông ông làm con quả ở nấu cơm trong động á ừ. em ghé ăn quả vậy dạ. ờ đúng rồi ông lúc nào ông làm đó đó ông làm công quả đâu ừ, vậy là biết ổng phải không em biết ổng biết em mà dạ hả em biết em ông mới biết em chừng, chừng chục năm mười mấy năm à mà lâu quá là không gặp lại phải không lâu quá không gặp lại nhưng mà ổng biết là tự nhiên qua nhà không đồng nó ăn là gặp ổng tình cờ thôi phải không không có ổng gặp, gặp em hoài em, à, em vô ăn hoài à. à nhưng mà ông nói bữa ổng nói là bữa ổng anh có coi trong cái clip trong cái nhóm á thấy bà già thấy thương quá cái thứ tư nữa à là, là biết biết anh biết coi trong cái clip đó biết, biết anh biết cái anh bắn anh tét à vậy hả à. thấy bà già thấy thương cái tuần này quá thôi cũng không làm mất thời gian anh giờ à, à, em à, thay mặt anh Trung anh Trung à, vật cửa à, hàng vật liệu xây dựng á ở thứ bốn là cũng như là đúng ra là hỗ trợ cho anh thứ bảy này tụi em đi mà chân hôm nay tiện gặp anh ở đây dạ. là thay mặt anh Trung hỗ trợ cho anh một triệu anh Trung gửi cho anh một triệu đó thì em cũng thay mặt gia đình em cũng thành thật cảm ơn anh Trung à, dạ. em cảm ơn em rất là cảm ơn rồi dạ, rồi dạ đây là hôm nay là gửi ờ, tiền cho cái ờ, anh bán bánh tét này chung nha bữa hổm ờ, có có nói với chung đó nay gửi cho anh một triệu nha ngàn dạ, cảm ơn anh chung rồi dạ. tím chị tím chị là chị tím à. với à. à. dạ. <laughs> chị khen chị đẹp chị trẻ à. là chị khỏe là không giờ... lâu lắm rồi cả <laughs> sáu bảy năm nay ha bán bán này mạnh ơi quá Ủa, ngày buôn bán sao rồi? Nhớ không? Nhớ biết cái nào không? Biết cái này cái kia không? Cái kia không biết, cái này biết nè, ta nhắc bán là hồi xưa em vô em chị hoài không biết chị đâu rồi biết chị nào này không biết chị kia chị chị tím lúc hồi nãy là em không biết chị đâu là em biết là cái chị mà cho tiền của anh hổm trước là cái chị là chị tím còn này là chị nào đây là chị đâu em nhận biết chị đâu biết còn chị tím ở đây em không biết cái hồi hồi trước cái chị đi xuống dưới long hậu cái chị kia mất tiền cho em tiền mà dạ, ờ, là chị đâu á là chị đâu hồi xưa em đẩy là là chị nói đi long hậu là là chị này cho là chị này nữa hả chị này cho còn cái chị kia à à đi lên cầu á đẩy lên cầu chi đâu chi hết tiền chi cho chứ là đi qua bên à, đâu qua bình chánh bên đây nè bên nó bán tao cũng cho bên bình chánh thì nhà nhà của ảnh là bên bình chánh á hồi xưa chị bán rồi tạp hóa chị đi chợ như thế chị mất tiền đi cho hoài ừ. chị đỡ nay nay lâu quá chị gì cái, cái anh anh điện cho cho mới lập lâu á lâu quá trời đó ơi tính uh, thứ bảy này đi qua bên ảnh nè là cho ảnh tiền mà nãy gặp ảnh ở đây sẵn uh, cáo cái em tưởng nó mua bánh ai ngờ nó kia anh này ra em mới biết ô của mình lê anh này <laughs> anh này của ông Hưng Liên là mình cứ đúng là bác hả em cũng vậy nè giờ mình luôn là là là muốn nhất muốn nhất luôn mà nó nó nó quất em quá trời đẹp đẹp đẹp, đẹp trai à hôm nay thấy nó cũng mập mạp hơn cũng đỡ dạ